Chào anh chị và các bạn, à, tôi là Tam Nguyên Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái uh, dầm xà mà cái việc mà đè lên trên cái dầm xà khi mà bị đè lên trên bếp hoặc chẳng may là cái phòng ngủ ở bên trên của anh chị mà nó nằm ở trên cái bếp tôi nói là không phải là cái giường đâu nhé tôi nói là cái phòng ngủ bên trên thôi chứ tôi chưa nói là cái giường cái giường đè lên thì khỏi nói rồi đúng không ạ và nó ảnh hưởng như nào và cách hóa giải ra sao ngoài ra là cái việc uh, chúng ta nếu như mà có thời gian chúng ta sẽ nói về cái việc mà kê cái tủ lạnh trong bếp thì chúng ta kê kiểu gì đúng không ạ trước hết là cái việc mà dầm xà ở trong bếp ấy, thì thực chất thì uh, đến 60 ờ, đến 80 phần trăm các cái nhà thì thông thường nó dễ bị cái dầm xà nó đè lên bởi vì làm sao ạ à, hiện tại bây giờ cái kỹ thuật xây dựng của chúng ta là sử dụng nhà khung đúng không ạ khi chúng ta dùng nhà khung thì đồng nghĩa với việc là cái cái tường của chị xây tường 10 khi xây tường 10 thì chúng ta sẽ làm cho là cái cái bếp của chúng ta mà nó kê sát quá so với cả sát quá so với cả tường của tủ bếp thì thông thường cái dầm ở bên trên nó sẽ dọi thẳng xuống cái bếp của anh chị cái cái lỗi này nó rất là nó rất là dễ hay hay hay bị mắc phải tuy nhiên là hỏi rằng là việc này nó có ảnh hưởng lớn đến chị không thì nếu như cái, cái theo kết cấu của cái việc mà xây nhà khung ấy mà thông thường nó bị như thế thì cái việc này nó ảnh hưởng không nhiều tôi nói trước là việc này nó ảnh hưởng không nhiều à, nó ảnh hưởng không có nhiều lắm bởi vì là à, còn trong trường hợp mà cả một cái thanh dầm nó đè lên thì chuyện đấy là chuyện hoàn toàn khác nhé trong trường hợp nhiều nha anh chị là cả một thanh dầm nó đè lên chuyện này là chuyện hoàn toàn khác hoặc là anh chị để cái bếp dưới gầm cầu thang chuyện này lại là chuyện hoàn toàn khác còn tôi nói về trường hợp trước là cái dầm nó vào thì trường hợp đấy là trường hợp nhỏ và lỗi đựng bình thường không có đáng nhưng mà trong trường hợp mà dầm đè lên là chuyện hoàn toàn khác đối với cả cái bếp của anh chị thì khi mà dầm xà mà đè lên à, dầm xà đè lên thì thông thường người ta sẽ có một cái biện pháp để người ta hóa giải à, tuy nhiên là cái dầm cái bếp là cái nơi mà chủ quản tài lộc cái bếp là nơi để chủ quản gia đạo hỉ nộ ái ố cũng thể hiện ở cái nơi bếp ăn à, cái bếp là nơi mà chủ quản cái sức khỏe vì anh chị ăn sạch ăn ngon hay không thì là tài lộc và sức khỏe và gia đạo của chúng ta đều nằm ở vị trí của cái bếp cả cho nên thành ra là khi bị dầm xà nó đè trực tiếp lên nhiều cái trường hợp là cái xà nó đè ngang trên cái bếp luôn ấy những trường hợp là nó đè dọc trên cái bếp tôi, tôi xét cái bếp nó có hai cái cửa bếp như thế này chẳng hạn có trường hợp là cái dầm nó chia tách đôi cái bếp có trường hợp dầm nó đè ngang qua hẳn cái bếp như thế này đó. thì những trường hợp như vậy thì nó là cái trường hợp rất là hung họa và nó sẽ gây ra trong gia đình trước hết về mà gia đạo là vợ chồng dễ ly tán về mặt sức khỏe là anh chị là hay bị ngộ độc trong nhà hay người ốm vặt về mặt tài lộc là làm ăn cái gì cũng trục chặt và cái gì cũng sẽ bị khó khăn và cái việc này là đương nhiên và cách hóa giải tốt nhất là chuyển bếp đi chỗ khác còn trong trường hợp mà không chuyển cái bếp đi chỗ khác thì chúng ta bắt đầu sử dụng biện pháp hóa giải chúng ta thì sử dụng 5 đồng tiền hoa mai chúng ta dán lên trên vào cái thành dầm xà đó tại cái nơi mà vào cái vực bếp phương án thứ hai là chúng ta có thể sử dụng ờ, cái sáo trúc ờ, kèm theo là sâu vào cái đuôi của giáo trúc Ờ, một cái sáo trúc kèm theo với cả cái hồ lô ngọc bích để chúng ta có thể treo vào cái đuôi hay là cái cạnh của dầm xà phần thứ ba người ta có thể sử dụng một cái hồ lô mở nắp và để trên nắp à, và chúng ta treo hồ lô hai đầu hoặc là chúng ta để một cái hồ lô để chúng ta chống lại cái việc mà cái dầm xà ở bên trên à, thứ nữa mà trong trường hợp mà ở phía bên trên của anh chị mà nó lại là cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái phòng ngủ chẳng hạn thì cái bằng cái biện pháp hóa giải thì chúng ta cũng sử dụng hồ lô chúng đặt trên trên cái nóc tủ bếp thông thường tủ bếp có chia làm hai phần một là phần là phần phía dưới là phần phía cục, cục đế phần thứ hai là phần cục treo à, cho nên thành ra là cái phần cục đế và phần cục treo thì cái phần cục treo này thì thông thường là chúng ta sẽ để cái hồ lô lên bên trên tôi đang nói ở đây nó chỉ chấn sát cho những trường hợp mà chẳng may mà dầm xà nó đè ngang lên trên cái khu vực bếp thôi chứ không phải là cái việc mà chứ còn cái việc mà cái tường 10 chị giật vào một tí thì nó không có ảnh hưởng bởi vì là nếu như như thế ảnh hưởng thì cái tủ bếp với chị khi giật lại là 35 phân thì nó cũng vang ngang vào bếp rồi chúng ta lắp cái máy hút mùi vào thì việc này thực sự là nó không có ảnh hưởng còn như trường hợp mà tôi đang muốn nói đến là cả một cái dầm với cả một cái sàn nằm ngang trên bếp hoặc để dọc hay để ngang trên bếp thì thực sự là lúc này là cái việc này là đã có ảnh hưởng rồi và anh chị nếu như mà ở trong không gian nhà đấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái hung họa mà chúng ta cần phải có những biện pháp để chúng ta phòng tránh Chúng ta xây dựng các ngôi dương cơ hay là khi mà chúng ta à, làm những cái ngôi âm trạch chỗ đấy giống như là một cái vết xước thì mạch cũng bị chịu cái vết xước đó nó tổn thương chúng ta có một cái biện pháp mình gọi là bồi hoàn để mà bồi lại để mà hoàn lại cái long mạch này bồi hoàn lại cái long mạch thì nó phải vào cái thời điểm mà trước khi mà chúng ta đặt cái công trình lên trên đó tốt nhất các nghi thức và nghi lễ anh chị tự thực hiện thì là tốt hơn rất là nhiều à, bên cạnh đó à, bên cạnh cái tác dụng nó ảnh hưởng xấu như là cái dầm già nữa đó là chúng ta sử dụng hai cái bếp từ đơn cạnh nhau à, chúng ta có thể sử dụng một cái bếp đôi nó gắn liền hoặc chúng ta sử dụng một cái bếp tứ nó gắn liền hoặc chúng ta sử dụng bếp phụ khi chúng ta đun được nhưng mà có nhiều nhà tôi vào là à, để tiết kiệm thì mua hai cái bếp từ để cạnh nhau có người là có để vát thế này để chéo ra như thế này có người để để dọc ra như thế này tựa cái bếp mà nó tách nhau ra như vậy thì nó cũng tiện cho cái tình cảm vợ chồng nó dễ bị chia cắt cho nên ra là chúng ta cũng hạn chế sử dụng là hai cái bếp đơn từ để ghép lại bếp từ về rất rẻ chị ra ngoài mua mấy triệu có cái rồi à, hai ba triệu cũng có bốn năm triệu cũng có còn nếu không thì dùng bếp ga còn nếu không thì chúng ta còn nếu không được thì chúng dùng bếp điện uh, nó rất là dễ cho nên là không có cách chúng ta hạn chế cái việc mà sử dụng hai ba cái bếp hoặc là ở trong phòng và trong cái tủ bếp thì chị cũng không để cái gương để làm cho là cái bếp bị nhân lên hai ba lần nó giống như hai ba cái bà chủ ở trong nhà ấy thì tự nhiên trong nhà thì có thêm cái chuyện tình cảm vợ chồng cũng không được không được may mắn đấy là tôi nói qua về cái hiện tượng về cái dầm mà chúng ta cần phải lưu ý à, ngoài ra thì tôi sẽ nói về một chút về cái tủ lạnh trong bếp à, cái bếp thì ngũ hành nó thuộc hỏa cho nên cái tủ lạnh ở trong bếp nó có ba cái điều mà cánh tránh kiêng kỵ như sau trước hết là cái tủ lạnh là không được mở cái cửa lạnh ra mà quay thẳng vào mặt bếp như vậy là thủy hỏa xung khắc cái điều này là rất là hung vì cái bếp ngũ hành thuộc hỏa mà cái cửa thì ngũ hành nó thuộc thủy mà là hàn thủy mà hàn thủy thì đặc biệt khắc hỏa giống như chúng ta đổ nước đá vào đống lửa gì thì không nói làm gì nữa rồi cho nên ra là cái cửa của tủ lạnh tránh đối diện với cả cái cửa bếp đây là thứ nhất à, cái việc thứ hai là cái cửa của tủ lạnh tránh quay ra ngoài cửa đại môn tóm lại là anh chị là muốn làm nào làm mà đừng để người ta đứng ở trước cửa nhà anh chị đứng từ ngoài sân chị mở tủ lạnh ra biết cho, cho nhà anh chị có cái gì vì trong cái phòng bếp cái tủ lạnh nó không khác gì cái két ở trong phòng ngủ và không khác gì cái ban phần tài ở trong phòng khách không khác gì cái tượng phật ban phần tài ở trong cái, cái cửa hàng không khác gì ông tượng phật di lặc ở trong phòng khách cả thì nó là kho khố cho nên ra là không thể để lộ kho khố được À, không để lộ kho khố được cho nên là cái việc mà cái cái cái cái, cái cửa tủ lạnh chúng ta không được vào bếp đã đành rồi thì cũng không được quay ra bên ngoài đường để mà người ta để người ta quay quay lại thì cái chuyện này cũng là cái chuyện không tốt và cái điều thứ ba nữa là à, nhiều khi anh chị cũng tránh bằng cách chị xoay nghiêng cái tủ lạnh thì làm cho cái cách bếp nó chọc vào giữa cái tủ lạnh thì chuyện này còn xấu hơn thà lộ còn hơn là bị chọc như vậy cho nên ví dụ cái bàn bếp 60 phân cái tủ lạnh cũng 62 phân chúng ta xoay nghiêng nó ra như thế này thì nhiều khi anh chị lại kéo dịch nó ra để cho đấy chị dễ sử dụng chẳng hạn thế là cái cạnh bếp nó lao thẳng vào vào vào vào giữa cái tủ lạnh hoặc là anh chị để cái tủ lạnh mà như vậy thì cũng không có tốt nhiều trường hợp nhà anh chị lại có để cái nhà vệ sinh ở trong bếp nữa thì nhiều khi chị mở cửa tủ lạnh ra nó đối diện với cửa nhà vệ sinh cái chuyện này cũng là chuyện không tốt à, cái cửa tủ lạnh cũng không được đối diện với cả cái cửa phụ ở trong nhà kể cả cửa tủ lạnh đối diện với cửa sau ở trong nhà thì chúng ta cũng cần phải cần phải tránh và không để cái tủ lạnh như vậy nhất là để ở trong bếp còn không để được thì cho ra phòng ăn mà phòng ăn mà để mà xấu quá thì cho ra bên ngoài tức là bên phòng khách chẳng hạn nhiều nhà chật người ta vẫn để như thế bình thường không sao cả đúng không ạ thì kể cả cái cửa của tủ lạnh cũng không nên đối diện với cả cửa của cái phòng ngủ à, tất cả những chuyện đấy đều đều cần phải đều phải cần phải kiêng cữ cả còn cái việc mà để tủ lạnh cạnh bếp có được không ấy thì việc này nếu như khoảng cách đến nó khoảng tầm sáu bảy mươi phân để thoải mái à, chẳng qua là khi chỉ để cạnh khoảng hai ba mươi phân thì cái bếp đun nó nóng thì cái tủ lạnh bên này thì nó cũng nóng nó nhanh hỏng hoặc là nó sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình mình chỉ thao tác thôi thì chúng ta cứ để cách khoảng hai ba mươi chúng ta cách được khoảng sáu năm sáu mươi phân hoặc bảy mươi phân trở lên thì chỉ cứ để thoải mái vấn đề này không có cái vấn đề gì cả và chúng ta có thể hoàn toàn có thể xử lý được và cái tủ lạnh thường xuyên anh chị cần phải dọn dẹp à, tránh các mùi hôi ẩm mốc tránh bệnh tật đã đành nhưng mà cái tài lộc của chúng ta cũng sẽ được cải thiện à, cái tủ đá nó bị à, đóng keo đóng đá trông nó xấu xí thì chúng ta cũng thường xuyên mở ra vệ sinh cho nó gọn gàng nắp cái tủ lạnh à, do là cái sự nhiệt độ nó thay đổi cho nên rất hay bị ẩm mốc cho nên chúng ta cũng thường xuyên lau chùi cái phần nắp của cái tủ lạnh và cũng tránh à, cái việc mà à, tránh cái việc mà để trên cái nóc tủ lạnh nó bị ẩm ướt quá nó ẩm mốc thì cái việc này cũng không đem lại cái cái cái việc cắt lành à, cơ bản là cái tủ lạnh ở trong phòng bếp chúng ta sẽ xử lý và để như vậy cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các cái video của phòng thủy thái nguyên xin cảm ơn